ở cái khu vực miếu này, này nó là một cả một cái gò đống rất là lớn lập theo hướng tây nam tức là tọ xỉu hướng mùi thì uh, về vị trí phía nam thì có cái hồ nước uh, gọi là cái giếng cái hồ dụng thấp thì trước cái dụng thấp đấy đó là cái giếng làng và trách về vị trí phía nam chính là cái vị trí đình lúc nãy và cái phần gò đống này là cái cái cái cái cái cái, cái miếu này được đặt lên trên một cái gò kim tinh uh, hình tròn và trước đây thì cái cây cổ thụ là theo lời kể là rất là to và bây giờ hiện tại thì đang có một cái cây như ờ, cái cây xanh xanh đằng sau như xà cừ đúng không ạ ừ. xà cừ rất là lớn đằng sau thì ờ, cái phần miếu này thì được lập tọa xỉu hướng mùi nên là cực kỳ linh thiêng do lấy được khí của cái phần giếng làng cái giếng làng này so với cả cái đình thì nó lại là phương vị quý nhân mà lại là cái đình cái miếu này lại so với cái đình thì lại lấy cái đình làm quý nhân tinh nó nằm trong vị trí tam cát lục tú cho nên hai cái này nó là một quần thể liên hoàn và nó bổ trợ cho nhau rất là nhiều trong không thủy